Thời gian qua, mình nhận được những cái comment của các bạn à, như thế này Anh ơi, làm về tìm lễ công đi Anh ơi, làm về số 10 cổ điển và số 10 hiện đại đi Anh có biết số 10 cổ điển không ạ? Nó là gì vậy em? Nó là gì vậy em? Vậy thì trong video lần này sẽ là một chút cái chém gió của mình về sự khác nhau giữa số 10 cổ điển và số 10 trong bóng đá hiện đại tiền vệ được xem như xương sống của cả đội, là cầu nối liên kết giữa tuyến phòng ngự và tấn công. Nếu bóng đá không có tiền vệ, thì có lẽ nó đã không trở thành môn thể thao vua. Chính vai trò của tiền vệ trong quá khứ đã biến môn thể thao cứng nhắc này trở nên thanh thoát, nghệ thuật và đầy chất thơ. Mẫu tiền vệ tưởng chừng như đã biến mất trong thế giới hiện đại. Trequartista Trakotista hay chúng ta thường biết đến với cái tên số 10 cổ điển là người chơi ở vị trí ngay phía sau tiền đạo. Trakotista là một thuật ngữ trong tiếng Ý, hiểu nôm na là 3 phần tư, có nghĩa là nếu anh là một số 10 cổ điển thì anh chỉ chơi ở phần thứ ba của sân thi đấu được chia thành 4 phần là điểm kết nối giữa tiền vệ trung tâm và tiền đạo. Hầu hết các đội sử dụng mẫu tiền vệ này đều dùng sơ đồ 3412 hoặc 4312 với điều kiện bộ ba tiền vệ trung tâm phải cơ động trong tấn công và phải chủ động đoạt lại bóng trong phòng ngự. Để được gọi là một số 10 cổ điển, cầu thủ đó phải có kỹ thuật thượng thừa và một nhãn quan chiến thuật sắc bén để kiến tạo, dọn cỗ cho đồng đội hoặc tự mình ghi bàn. Số 10 cổ điển là một vị trí đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khéo léo, có khả năng gây đột biến, thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một cú xoay người hay những pha đi bóng mà người xem chỉ biết mắt chữ O, miệng chữ A. Số 10 cổ điển là trung tâm của mọi đường truyền tấn công trong quá khứ. Nhiệm vụ chính của họ ngoài kiến tạo, điều phối lối chơi còn là đi bóng kỹ thuật và khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương và đặc biệt là họ rất ít khi tham gia hỗ trợ phòng ngự 3 phần tư mình nhớ nha Thế giới bóng đá đã từng chứng kiến rất nhiều huyền thoại thi đấu dưới số 10 cổ điển Những Maradona, thần đồng bóng đá Argentina Những cú xoay combat kinh điển của Zinedine Zidane những pha xử lý bóng trong phạm vi hẹp xuất chúng của Rikone và cả Dennis Beckham với bàn thắng đẹp nhất lịch sử Premier League vào lưới Newcastle. Còn có những Francesco Totti, Zico hay Platini. Họ đều là những số 10 đầy hào hoa và vĩ đại trong lịch sử bóng đá. Sự phát triển của công nghệ trong thể thao cùng với những tư tưởng chiến thuật thay đổi kéo theo việc áp dụng các sơ đồ mới trong bóng đá. Những mẫu cầu thủ thi đấu đơn thuần theo bản năng đã không còn được trọng dụng. Khái niệm Ancomen được ra đời, điển hình là Claude Makelele hay N'Golo Kante, tiền vệ phòng ngự, với nhiệm vụ bắt chết số 10 truyền thống. Hơn nữa, việc các huấn luyện viên ngày càng chú trọng hơn đến sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công cũng là nguyên nhân dẫn đến sự mất tích của những số 10 cổ điển. Như đã nhắc đến ở trên, điểm yếu của vị trí này là khả năng phòng ngự rất yếu. Ngay cả với Pep Guardiola, chiến lược gia tôn thờ bóng đá tấn công cũng yêu cầu học trò phải tham gia vào nhiệm vụ phòng ngự thì tư tưởng chỉ biết có tấn công của số 10 cổ điển đã quá lỗi thời. Nếu muốn tiếp tục chơi ở vị trí số 10, họ phải biết thích nghi, bớt rườm rà hơn, hiệu quả hơn trong tấn công. Tỷ số là quan trọng, chứ không phải là những pha làm ảo thuật với trái bóng. Và đặc biệt là phải biết phòng ngự khi cần thiết. Không còn là trung tâm của mọi đường truyền nữa, thay vào đó là một sự thi đấu trách nhiệm vì tập thể hơn từ đó, số 10 hiện đại được ra đời. nhưng Andrea Piccolo. Linh hồn của tuyển Italia hay Xavi Hernandez, trái tim và khối óc của lối chơi Tiki Taka đều phải thích nghi, phải lùi sâu hơn nơi họ có thể thể hiện được hết phẩm chất sáng tạo và hơn cả là tham gia phòng ngự nhiều hơn nếu muốn tồn tại. Ronaldinho và Kaká là hai ngôi sao điển hình mở đầu cho kỷ nguyên trở lại của số 10, nhưng mà là một số 10 mới hơn, hiện đại hơn. Với tốc độ tốt, kỹ thuật hoàn hảo và khả năng bùng nổ, Kaká làm mê đắm người hâm mộ theo cách khác những đàn anh. Ngắn gọn, khúc chiết hơn, trực diện hơn và đầy hiệu quả. И вот он сейчас ждет слева передача от Кака. Но Кака идет сам. Кака выходит к воротам, бьет и не успевает Сабалета спасти свои ворота. Мы отмечали, что Кака выглядит немножко вальяжно, хотя он и сделал перед этим Голливуд. Còn Ronaldinho, một sản phẩm tuyệt hảo của sự giao thoa giữa hai khái niệm cũ và mới. Kỹ thuật điêu luyện đấy vẫn làm ảo thuật với trái bóng đấy, nhưng tầm ảnh hưởng và hiệu quả của các pha bóng thì không phải bàn cãi. Bóng đá đương đại cũng cho ra lò rất nhiều số 10 có tầm ảnh hưởng lớn đến lối chơi của các đội bóng như Paulo Dybala ở Juventus, Mesut Ozil ở Arsenal hay Lionel Messi ở Barcelona. Sở hữu kỹ thuật cá nhân vô cùng khéo léo và nhãn quan chiến thuật cực tốt và những đường truyền đầy tinh tế, khả năng tạo đột biến cùng những pha xử lý thiên tài. Messi chính là hình mẫu mới của một số 10 đương đại. Tất cả họ đều có đặc điểm chung là chơi được ở cánh, thường xuyên bó vào trung lộ và rất khó xác định được vị trí thật sự của họ. Họ buộc phải hoạt động rộng hơn cái 3 phần tư truyền thống, truyền nhiều hơn và thỉnh thoảng ta vẫn thấy họ có mặt ở gần khu vực 16m50 của đội nhà để làm nhiệm vụ của một hậu vệ. Ngày nay, bóng đá không chỉ đơn thuần là một nghệ thuật nó mang đậm tính thương mại hơn triết lý thắng bằng mọi giá đang giết chết dần cảm xúc của người xem những maradona zidane ronaldinho hay kaka giờ chỉ còn là những hoài niệm đẹp để rồi đây khi messi cũng giải nghệ thế giới bóng đá không biết bao giờ mới lại có được một người giữ được bản chất cái hồn của số 10 và đó là một số sự khác biệt cơ bản giữa số 10 à, cổ điển và số 10 hiện đại. À, để chơi ờ, tốt được ở vị trí số 10 hiện đại thì à, cần sự đa năng hơn, hiệu quả hơn, à, bớt rườm rà và à, biết phòng ngự và đặc biệt là vẫn phải giữ được cái nghệ thuật cái chất nghệ thuật trong lối chơi của mình à, đối với mình thì mình ờ, ưu tiên cái lối chơi đẹp à, bóng đá đẹp hơn à, anh em à, giao lưu vui vẻ không quạo vui là chính còn à, thắng vẫn là 10 à, ok à, nếu các bạn thấy uh, video này hay thì hãy like, share, subscribe để ủng hộ kênh youtube của mình và đón xem uh, các video về uh, hướng dẫn kỹ thuật, kỹ năng và các bài tập trong bóng đá để uh, các bạn có thể uh, đá bóng hay hơn một chút. Uh, khi nào có dịp thì anh em mình giao lưu. Uh, vậy nhá à, as always mình là KD anytime soccer bye